dạ dạ, báo cáo anh dạ không phải là hối lộ. À. Bà, bao nhiêu mỏng như thế này mà cũng phải đưa tôi à? Dạ không, không anh nhá. Không phải là hối lộ. Dạ đây là cái thư tay của bác chủ tịch phường. Dạ Em là cháu của bác chủ tịch phường, em mới ở quê lên kiếm sống. Dạ, em biết chỗ này có biển cấm cho nên là ờ, bác phải có cái thư tay để gửi anh ra. Dạ, mong anh xem ừ. xét ạ. Bác buồn cười thật. Vẽ chuyện ừ. không nói thẳng với tôi ra thì có phải là đi xem nào. Này Thì đọc thư của cậu đến mấy chục lần rồi Không hiểu sao nước mắt nó vẫn cứ vãi ra đây này Này Hoàn cảnh của cậu éo le quá Dạ vâng ạ này thì, thì Cái này làm sao mà sống được Dạ này Không được không được đâu Ngồi như thế này là không được Ngồi như thế này là ảnh hưởng đến sức khỏe đấy nhá Chỗ này ẩm thấp nhiều ruồi muỗi lắm cần đấy cần đấy Đi ra đây đi ra đây gì đấy anh? Bắt đầu từ ngày hôm nay nhá Cậu cũng ngồi dưới cái điện này cho thôi tôi Ngồi cái này Điện tôi cho nó thoáng mát Thế nhá, dạ vâng ạ Dạ vâng ạ, dạ vâng Này này, làm gì đấy, làm gì đó Đừng có động vào đấy, bỏ ra Này này này này này chỗ đây là chỗ của các bà đấy à mà mà các bà tranh hả này chỗ cái gì này bây giờ em nói cho anh biết tại sao anh đuổi bọn em mà anh xếp hàng cho anh này các bà có biết đây là cháu ai con ai không hả hả các bà là cháu ai con ai mà các bà đòi ưu tiên đấy ừ quá thì đi ông đi đi quá đi, nhá đi đâu đi đâu đi, không đi đi, lên đi, rồi đi, hết đi, lên đi, rồi đi, sao đi, ông đi làm đi vẫn đi, nhà đi, sao đi, biết đi, với đi, tiếng đi, lấy đi, giật đi, mình mà làm gì làm ở đâu chữa khóa cho làm gì làm điên hết cả người đây này làm sao ông điên bà có biết không tôi vừa mới chữa xong một cái khóa cho khách à, đưa cho khách mà chưa kịp lấy tiền ông trật tự ông lao ra thế là thôi tôi bỏ của chạy lên cười nó không hiểu hôm nay là cái ngày gì đen như chơi ừ, hôm nay đặt hàng chứ đã, đã hết hàng rồi hết hàng cái gì tôi cũng đang điên hết cả người đây sao cũng điên cũng là dân nghèo thấp cổ bé họng, khổ thật đi cơ tôi sao đang đấy? bán hàng đang yên đang lành đang đắt khách ừ. tự nhiên là trật tự đuổi tôi thế mà tự nhiên có một cái thằng khác nó xông ngay vào cái chỗ của tôi nó ngồi mới điên chứ ông có biết tại sao không ừ. chỉ vì nó có mỗi cái thư tay của ông chủ tịch phường mới đau chứ này Cái gì? Thế sao cái chỗ của bà con này giống cái chỗ của tôi thế nhỉ? Sao giống? Thế là họ bảo bảo nhau à? Sao? Ờ, tôi cũng vừa mới chạy xong tôi dừng lại tôi quay lại tôi thấy một cái thằng ngồi lù lù như con chuột chủ lại ờ, nó thay cái vị trí của tôi thế là cái ông trật tự ông dơ dòi ông định vụt cái nhưng mà xong rồi ông lại ừ, hạ tay rất từ từ ông cười nhẹ nhàng <laughs> hóa ra là cái thằng bán bánh mì nó cũng có thư tay của ông chủ tịch phường đấy Ồ, thế à mà tại sao cái tầm mà, mà, mà, mà, cái thằng bán bánh mì mới quan hệ với cả chủ tịch phường với kinh trời ơi trời ơi chào cô chú dạ, ừ. dạ, dạ chào bác cháu, cháu đội trưởng này này này này dạ. ờ, hôm nay tôi đến là để thu tiền ờ, ủng hộ đồng bào lũ lụt bị thiên tai ừ, mà, mà, mà, bây giờ này hai vợ chồng vẫn chưa đi làm được thế nào bọn em đang đi làm chắc tự đuổi vâng sao sao bây, bây giờ cứ ra đường mà bán hàng bán rong rồi họ trật tự họ đều đuổi họ đang thực hiện cái nếp sống văn minh à đúng rồi thông hè thoáng vâng chỉ thị 36 cp dạ, đúng vâng. không ừ. đúng vâng thế dạ đúng rồi tôi dạ hiểu dạ, đúng em, rồi em rất ủng hộ bởi vì ừ. như thế là nó văn minh đúng rồi thế nhưng mà rất điên điên lắm bác ạ à. tại sao vẫn có những thằng ngồi lù lù như là cái tàu điện ở giữa đường ảnh vâng. ngồi ngồi nhá trật tự đâu dạ. ơi chỉ vì là người ta có cái thư tay của ông chủ tịch phường bác ạ vâng thư tay à vâng à tôi hiểu rồi Thế được rồi, tôi sẽ giúp cô chú Sẽ có thư tay ừ. Bác ơi, thư tay là thư tay của ông chủ tịch phường cơ Hiếng Thì tôi nói đây là thư tay của chủ tịch phường đấy chứ vâng, đấy, đấy nó có sức nặng mà Được chứ sao vâng, Bác xin được ạ à? Không, xin thì không xin được Vâng Thế nhưng tôi nói cho cô chú biết nhé Cách gì Tôi đã mách cho khối người rồi Tôi có cách Ôi, cách gì? Ừ Cách gì, cách gì bác nói cho em biết Thế nào, bình tĩnh Thế này nhé. Vâng, vâng Bây giờ tôi sẽ viết cho cô chú một cái thư tay Vâng lên gặp ông cụm trưởng dạ. À, ừ vâng. thế rồi cô chú cầm cái thư tay của tôi lên gặp ông cụm trưởng rồi nhờ ông cụm trưởng viết cho một cái thư tay lên gặp ông trưởng phường dạ. ông vâng. chủ tịch phường vâng. thế rồi cô chú lại nhờ ông chủ tịch phường viết cái thư tay cầm cái thư tay đấy xuống gặp trật tự đường à, vâng. À, thế là xong đúng, không đúng rồi thoải mái đúng không sao thế lằng nhằng rắc rối lằng nhằng quá bác phải lằng nhằng vâng. quá phải lằng nhằng như thế thì mới được vâng. Dạ. nhá thư tay tuy không phải là văn bản ờ, chính thức gì cả dạ, dạ vâng. Ừ. thế nhưng mà vẫn phải tuần tự như tiếng à, ví dụ như là dạ. tớ với ông cục trưởng vâng. là bạn chiến đấu Ui rồi, thế cực à? thân thiết Ui thế à? Tớ mới viết từ tay chồng đấy dạ, vâng. Ừ, thế ông cục trưởng thì lại là đồng hương với ông chủ tịch phường mà em hỏi bác nếu mà ví dụ mà đến nhà ông cụm trưởng xin thư tay thì liệu có phải là ờ, gì chồng em nói là có phải dạ vâng, không chí chí vâng, cáp ôi giời ơi quả cáp chết gì hàng xóm đang tỏi với nhau ai nấy quả gượng chết à? nhưng mà em bảo là thời buổi cơ chế thị trường này mà đi xin đơn xin thư vâng. hay xin việc mà đi chân tay không thì vâng, em thấy nó cứ thế dạ vâng. nào ấy thế dạ nào bà, bà, bà xem có cái cách gì không đấy ờ, đúng rồi đấy nhỉ thời buổi bây giờ tay không là không bắt được ừ đúng đấy dạ, vâng ừ. Vâng. thế thế bác bác gì bác này bác dạ. bác dặn đồng nghĩa rồi cái ông cụ trường này ấy vâng. vâng là rất là nặng luộc ừ. Ờ, chồng em sẽ là bác cậu làm thế chết có gì đâu bác ai lại thế nhờ có thứ tay của bác mà bọn em mới kiếm được chút làm ăn à. dạ hôm nay em có tí gọi là bác ạ đừng bày vẽ làm gì bác bác ừ, bác dạ vâng. Xin chào bác cụ mà dạ vâng. Anh chị này Anh chị vào anh chị phải gõ cổng chứ cái chị hung hung hổ hổ như này cây đổ trận mưa đám nọ làm đi vỡ cả tim à, ừ, dạ, dạ, dạ, dạ thưa bác à, dạ vợ chồng em ở tổ 22 dạ, dạ ờ, trực thuộc cụm của bác cụm đấy à. dạ, đúng vâng. đi hôm nay em vợ em đến là có cái thôi thôi chào bác bọn em về ờ, để bác tiếp khách trai về nhá không dạ, vâng có gì khó khăn đã dạ, đến đây nhá bọn em về hả dạ thế về nhá về nhá ờ, có cái gì khó khăn cứ đến nhá để cho bác ạ dạ bác ừ. ạ dạ, dạ, thưa bác dạ em đến hôm nay là có ba cái vấn đề dạ. quan trọng ạ dạ. cái vấn đề thứ nhất là em đến để thăm hỏi sức khỏe dạ vợ chồng bác dạ. cái thứ hai là em có cái lá thư tay của dạ anh ờ, tổ trưởng tổ dân phố à. anh, anh anh tuột đi ạ dạ, dạ. dạ mà cái điều quan trọng là cái thứ ba dạ em có chút quà gọi là ừ, cây trong nhà mà lá ở ngoài vườn dạ đến để biếu bác dạ. Dạ. Bà, bà, bà, bỏ những cái đi dạ, dạ, dạ. Bác. Dạ. Anh hay dạ. Dạ, bác, bác đưa em <laughs> không cái này là của mấy chú em ở dưới quê lên à. nhờ mua mấy cái máy bơm Ừ. à. cứ phải mang ra để ký vào cho nó nhớ không lát nữa nó lại nhầm vào phong bì của cô chú nó ờ. <laughs> nhầm vào của người khác nữa vâng. không hay vâng đúng rồi <laughs> bác cẩn thận như thế là tốt ừ. bởi vì bác là người ừ, già thường xuyên va chạm với phong bì <laughs> à. vâng nhớ nhớ rồi dâu của ông nọ thì cắm vào cắm vào kia để chết đi uống nước đi uống nước đi dạ vâng vâng em cứ để em tự nhiên ạ tổ hai hai hả dạ vâng em ở tổ hai hai à dạ ờ, báo cáo bác là nghe nói bác với cả bác tuột tổ trưởng chúng em là trước là ờ, cùng cơ quan ạ vâng, vâng, dạ, dạ. <laughs> chính vì thế nên em có cái phong bì à, ừ. dạ phong bì thư ạ đây là cái thư tay ạ à, của ừ. bác tổ trưởng gửi bác à. dạ mong bác xem xét giúp đỡ vợ chồng em ạ dạ. quá quá quá quá quá quá quá thân à, quá ừ, thân ạ là quá quá dạ, quá quá quá thân đấy dạ thưa bác này ờ, tôi với ông ờ, tổ trưởng là ờ, cái thư của ông tổ trưởng là cứ phải ưu tiên đặt dạ bác ơi thế khi nào em có cái lá thư tay để em gửi cho anh chủ tịch phường quá quá quá quá gì mai đến đây tôi sẽ xem xét để gửi lên đồng chí chủ tịch đúng nhá. rồi ôi dạ thế thì à, thế thì quý hóa quá quá quá quá này này dạ vợ chồng em đúng là gặp được quý nhân phù trợ dạ, dạ mong bác hết sức giúp đỡ thư tay là vâng thưa quý vị và các bạn có lẽ lúc này thì quý vị và các bạn đã hiểu rằng chương trình chúng tôi hôm nay đề cập đến những lá thư tay. Những lá thư tay đơn giản nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những sức mạnh vô hình Thưa quý vị, đôi vợ chồng nghèo sau những thời gian làm ăn không được suôn sẻ lắm thì họ nhận ra rằng họ cũng cần phải có những chiếc thư tay. Không biết rằng ý định của họ có thực hiện được hay không? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi. Bà ơi, ở, ở, ở, chỗ này đông người quá bạn. Đông, đang, đang, đang khách ờ, ờ thế đấy hôm nay ngồi ở đây là yên tâm lắm Đông quá. Ừ. À, thôi, chắc là tôi hết bà, bà, bà ngồi xuống chỗ này đi. Ôi trời ơi. À. À, này, À thế thế, thế à, đã lâu lắm rồi vợ chồng mình có điều kiện để ngồi gần nhau nhỉ. À, bà, bà làm ơn cho tôi ờ, xin củ sắn à? vía thì nặng như chì rồi lót dạ nặng đâu mà nặng cái gì có 75 kg mà nặng cái gì thế mọi khi bà có trên nặng đâu không biết chuyện rồi chứ nặng người ta bảo yêu nhau cho củ sắn vùi mà ghét nhau đưa đến kim bôi hạ bì thế cho nên đưa sắn đi đưa sắn đi nói chồng biết nhá hồi riêng hôm nay tôi ế hàng ông ừ. có trách cái tôi nhá đây Ôi trời ơi Ôi trời ơi vợ chồng em xin chào bác Trà Tư à Dạ Ôi rồi Biết đây là ở đâu không mà vẫn cứ họp chợ thế này Dạ làm sao dạ, dạ, không biết là bác bác bác ăn Bác bác từ từ Em mời bác xây củ sắn Dạ, dạ vâng bác ăn củ sắn Bác yên tâm sắn của em là sắn rau sạch vâng. Sắn không hề có tăng trọng người ăn lợn ăn không chết được đấy mà bỏ hai kiểu đi nhá nó nói để của ai đấy à, chị chị nói để của ai đấy để vâng, vâng, tôi vâng, nói cho cái mặt anh chị biết nhá dạ vâng chỗ này không phải là chỗ bày bán đồ đạc nhá Ô, ai. cất đi ngay bác ơi từ từ từ, từ. Bác. bác bác, bác, bác bình tĩnh, bác, bác bình, tĩnh. bình tĩnh. Bác cứ bình tĩnh hết bác sức kiềm chế. Bình Tĩnh. Bác bác đứng ra đây. bác bà bà bà bà, bà, dạ. bà, <laughs> bỏ cái bùa ra cho tôi. dạ thưa bác em <laughs> à, có <laughs> cái này gửi bác ấy <laughs> thôi là dạ. gọi là tấm lòng ấy ạ dạ. dạ vâng. Ê, tấm lòng ấy thôi trời ơi khiếp sao lòng chị này dày dặn thế sao lòng chị mênh mang thế dạ vâng ừ, ờ, thì mình xin nhá dạ vâng Đấy cuộc sống này quan trọng nhất là cái gì là là là cái tình đúng rồi ạ vâng. sống với nhau mà có tình ấy mà vâng cái gì nó cũng có thể giải quyết được dạ vâng mọi thứ dạ. là quy luật rồi dạ vâng nó là một vòng tuần hoàn rồi dạ vâng, vâng. tôi có chân giò thì bà phải thò chay rượu dạ, dạ đúng ơi, ôi trời ơi bác ơi bác nói cái là em hiểu ngay nó là cái vòng tuần hoàn đúng. cũng như là là mình ăn cơm vào bụng đúng ừ. không xong rồi mình thải nó ra ừ. xong lại lấy cái ở thải ra ta đi bón lúa ừ. lúa thành gạo gạo nấu thành cơm lại cho vào thôi vào thôi thôi thôi ờ ờ anh anh anh hiểu ý rồi đấy dạ. nhưng mà diễn đạt hơi mất vệ sinh <laughs> ờ, thôi thôi nhá dạ, ờ, thế bắt đầu từ hôm nay hai vợ chồng cứ ngồi ở dưới này cho tôi dạ, dạ. cứ à. nhưng mà này ờ, dạ. ngồi gọn là một tí dạ, cho vâng. người ta ờ, đỡ chướng mắt vâng. nhá bác yên dạ, tâm đi em đều có ý cả hai vợ chồng làm việc đi nhá dạ vâng. sắn ơi sắn nóng ơi à. ai chưa quá nào nào sắn ơi ai quá đây sắn ơi bye tôi tôi bảo dạ ờ ờ cho cho cho cho tôi gửi lại chai rượu nhá ờ thế thế bác ơi bác bỏ rượu rồi à không không tôi vẫn uống rượu nhưng mà tôi không uống được rượu giả thật thật là rượu giả giả là thế nào ạ này này tôi nói cho anh chị biết nhá dạ. may là anh chị không không bị bỏ tù vì tội làm rượu giả đấy à, thôi ngay đi thôi thôi thôi thôi bác bác từ từ bác từ từ đã dạ. nhưng bác cứ nóng tính ừ. em nói là thế này ừ. Ừ, em có cái thư của bác chủ tịch phường dạ vâng. gửi bác để mong bác xem xét hoàn cảnh cho vợ chồng em thôi thôi dạ. thôi thôi thôi bỏ ngay cái kiểu ấy đi Tưởng mang bác chủ tịch phường ra đây dọa tôi mà tôi sợ à? Dạ. Này, bỏ ngay kiểu ấy đi nhá. bác bắt đây. Ngày nào tôi cũng gặp thư tay của bác chủ tịch phường rồi nhá. Dạ vâng. Hôm qua ba người, hôm nay hai người là năm à? Vâng bác chủ tịch phường lấy đâu ra lắm con cháu như thế này à, không này thôi thôi thôi thôi Ê, thôi thôi thôi, thôi. Bác, bác, bác, bác, bác, bác, bác khổ thân chúng à. em chúng em toàn là dân thôn buôn thúng bắn mẹt dạ mà dạ, vâng. chỉ mong có cái chỗ ngồi ổn định để kiếm dạ. cơm kiếm cháo nuôi con vâng, mà thôi, thôi, thôi. thôi thì bác cũng thương người kia ờ, nhời nhẽ của bác chủ tịch ở trong này vâng. bác này ờ, thì gión tay làm phúc cho vợ chồng em mà thư vâng. thì phải nói là thư chứ nước lá mà lại dám bảo là rượu rồi đây dạ vâng. mẹ em nói để có được cái thư tay thế này ừ. bọn em không lắm. phải là dễ dàng đơn giản vâng, mới lấy được đâu mà... bác cũng biết không ừ. đầu tiên em phải đến nhà bác tổ trưởng ừ. để xin bác tổ trưởng cái thư tay để gửi lên bác cụm trưởng ừ. rồi vợ chồng em lại vòng ngược lên nhà bác cụm trưởng ừ. lại xin cái thư tay để đến nhà ông chủ tịch phường vâng. chứ bọn từ em chủ tịch phường. từ ông chủ tịch phường xin lại, cái thư tay để mò đến đây mò đến bác đưa bác à, thế dạ, dạ. vất vả nhỉ nó vất vả vất lắm mà qua nhiều cửa thế vâng à. thế, thế tôi bảo nhá dạ vâng ờ, anh chị đã qua được rất nhiều cửa vâng, rồi rất nhiều cửa thế nhưng mà những cái cửa đấy là có then nhưng người ta lại không gà nhá vâng, đúng rồi. đến cái cửa của tôi dạ. Mặc dù là tôi cũng không gài then đâu vâng. nhá Nhưng mà tôi lại có khóa Ê, có khóa, à? khóa. À, đúng, đúng tủ rồi Em là thợ chứa khóa Đúng khóa rồi, chồng em là nghề chứa khóa Bác ơi, lấy nó ở chỗ nào để em, em, em, em, em phá khóa Phá luôn, phá luôn Nó ở chỗ nào bác? Ờ, khóa, khóa, khóa ở đây này, phá Chỗ này phá không? Ê, ê Khóa đi Khóa, khóa đi Khóa đi Này anh anh định chống người thi hành công vụ à à anh định dọa tôi á này tôi gặp nhiều những người như anh rồi là, nhá. là, là, là, em quận bỏ ngay bác, bác, đi bác, vâng. bác chồng em mắc bệnh nghề nghiệp này vâng. <laughs> bác thông cảm mà đây cũng là một cái bài học cho anh chị vâng. lần sau đi xin thư ấy thì nhớ đọc cho nó kỹ Ơ ờ, không, bác ơi, trường hợp này em nói được thư tay của bác dạ. chủ tịch phường là em đọc đi đọc dạ, lại Đọc kỹ đọc lắm rồi Đọc đọc hồi rất nhiều lần Đọc kỹ chưa? Bác chủ đọc kỹ lắm rồi có biết rõ ràng là ừ. trường hợp này phải xem xét đi giải quyết đúng quy định ừ, thế này nhá vâng, vâng, vâng, vâng. thì vâng. tôi sẽ đọc lại thư cho anh chị nghe thư dạ, của vâng bác à. viết cho tôi ừ. nhá vâng. bác dạ viết vâng. thế này trường hợp này dạ, vâng. đã xem xét làm đúng quy định đúng không vâng anh chị đã nhìn thấy cái này đọc đúng cái này đúng đấy là cái hữu hình còn cái vô hình anh chị chưa nhìn thấy muốn nhìn được cái vô hình thì anh chị phải để ý vào cái dấu của nó vâng, đây vâng, nhá vâng. À, tôi, đọc cả dấu luôn để cho mọi người cùng nghe nhá vâng, ừ. vâng. thế này trường hợp này đã xem xét phải đi giải phải đúng quy định sau khi tôi nói xong như thế thì động lại trong anh chị là gì nhỉ toàn đã đi giải thôi ạ em rất buồn ờ đúng đấy đi giải là phải đúng quy định đi giải là phải có chỗ mà đi chứ có phải là mình cứ bừa ra được đâu đúng không đấy đấy là cái ý vô hình mà bác muốn đưa xuống cho tôi có nghĩa là gì có nghĩa là anh chị vào chợ mà ngồi cho nó đúng quy định nhá anh chị hiểu không à, này này nếu như ấy, nếu như nếu như mà bác viết thế này bác viết là trường hợp này đã xem phải xét đi giải quyết phải đúng quy định chấm than thì có nghĩa là anh chị được ngồi ở đây nhá thế nhưng mà nó lại là chấm thế nó mới đau <laughs> thế nhá ờ thôi thế thế tóm lại giờ như thế, thế nào ạ tóm lại là gì tóm lại chốt hạ một câu là biến này 10 phút nữa tôi quay lại mà vẫn còn lang thang ngơ ngẩn đây nhá là tôi cho hai vợ chồng hát xong ca bài trở về cắt bụi luôn đấy Ôi trời ơi Này vừa phải thôi nhá được rồi nhớ đấy rồi ơi bây giờ bây giờ, bây giờ làm ăn sao bây giờ, bây giờ sắn cách này ui rồi thôi tôi thành thủ tôi xuống ừ. bắn sẵn đi bác hãy mời bác sơi củ sắn nếu đang ế anh anh ôi rồi này này này này tôi thôi bán sẵn đi đang ế sẵn như cái gì mày tôi bảo bà này cái gì bây giờ có nghĩa là tôi với bà có lẽ phải đến nhà cái ờ, cái bác thịnh bác, bác Thịnh ở trên phố ấy Họ hàng nhà mình ấy Ừ rồi nhớ rồi nhưng mà ờ. sao Ờ thế bây giờ ta đến đấy để ta xin một cái cái cái, cái thư tay của bác ấy có cái thứ tay của bác thịnh thì khác không khác gì có một chiếc búa tôi nện thẳng vào đầu cái thằng trật tự này cho nó biết tay thôi thôi, nhưng mà ông ơi tôi biết bác thịnh ở trên thành phố bác ấy làm cái gì đâu cơ chứ ôi tôi cần gì phải làm gì miễn là ở trên thành phố là được thành phố chứ con là to hơn quận ừ. quận là to hơn phường ừ. ờ thế bây giờ ta cứ lên xin thư tay ờ, đúng không thư tay à? ừ. Vâng thưa quý vị và các bạn, vậy là mặc dù có lá thư tay nhưng đôi vợ chồng này vẫn không thực hiện ý định của mình. Đúng là thư tay cũng có 5 7 loại thư tay, trong mỗi một lá thư tay đều chứa đựng rất nhiều những hàm ý và có lẽ chúng ta phải không phục cả những người đọc những lá thư tay đó đúng không ạ? Bây giờ thì họ quyết định sẽ tìm đến những cấp cao hơn để thực hiện cái mong đợi của mình. Không biết rằng hành trình đi tìm những lá thư tay của họ này có thuận lợi hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Em Liên này, bán cháo này. À của ai đây? Em Tuấn đội xe ôm ngã ba em hùng tạp hóa em biết bánh ông phở ơi, em ông hả ai vừa về đấy à mấy cái đám bán phở mới rửa xe họ đến họ cảm ơn về cái, cái thứ tay hôm nọ đấy à, <laughs> tiền thẻ họ nhớ vợ chồng mình đôi gà vâng, vâng, vâng. Ừ, bà mang vào nhà lát nữa <laughs> làm cái đấy còn gì nữa không ở mình ừ, con cái này là của vợ chồng nhà phờ phạc uh, chưa khóa đầu phố tổ ông tuột ấy à tôi biết ừ, rồi đến nhà tôi viết thư tay để gửi ông chủ tịch xin chỗ làm bà bà bà, bà mở ra xem có cái gì vâng vâng vâng vâng cái gì đấy mày Mày xem là cái gì lạc củ thế này hả mình Hả? Bạn có nhầm không? Úi dồi ôi thế nào? Trời Đi nhờ cái tay mà mang cả một đống lạc như thế này thì Trời xem, cái phong bì được bao nhiêu tiền? Ừ, làm gì có Đúng là không biết điều À thế Thì ông mặc kệ chúng nó Những cái đám ông tuột giới thiệu đến đây ấy Chẳng ra cái màu xít gì cả Lão liêm khiết Lại là đồng nghiệp cũ của ông ừ. Đấy Ăn không được Mà không ăn cũng không được đã thế lần này Ông cứ làm như các bài cũ Viết thư tay Như các đám trước cho tôi Mà cứ dính những cái lão này là đen tật đi chứ Đã viết thư tay rồi này Chả đưa cái non nước mẹ gì Ăn của những cái đám mà lão giới thiệu đến đây Cuối cùng này mang tiếng với lão ấy Giúp thì này cũng không được Bởi vì là phải ưu tiên những cái đám khác Đấy cú thật chứ gì Mà ba lần lão giới thiệu đến đây Đều là lạc hết cả Này Hay lão chơi sỏi này mình Có khi thế đấy Tôi nói ông hay nhá Biếu là củ như thế này Ăn không nổi mà đem ra chợ bán thì sợ lộ chẳng ma nào nó mà thèm mua đấy mẹ con tôi bóc lạc rộp hết cả tay bây giờ lần này tôi bàn với ông thế này nhá ông viết thư tay cho chủ tịch phường cho tôi cho cho nó biết mặt nhưng mà tôi nghĩ làm thì có đúng không sao lại không đúng ông cứ làm đi bây giờ tôi để đây đứa nào dám động đến lồng chân vợ à, mình đúng không <laughs> tôi phải treo cái ờ, cái biển này chỗ nào cho nó hoành tráng này này này tôi bảo tôi bảo tôi bảo tôi bảo này ông à. ông treo cái biển chữ khóa của ông vào đúng ngay cái biển cấm hộp chợ cho tôi à đúng rồi bịt cái biển đấy lại à dám cấm như thế cấm che cấm đi che à. cấm luôn đi che đấy, đây bảo ông che luôn đi cho tôi ừ, đẹp quá đúng rồi đúng Riêng rồi hôm nay là không à. ai dám động đến vợ chồng ôi giời cái gì đây gươm nó giật cả mình này à, ông bà ở đâu đến đây mà lại lại lại bày bừa bãi lung tung ra thế này hả à. à? ở đâu đến đây à, thế chú không nhận ra anh chị à không nhận ra anh chị à? à thế cái lần trước chú có nhớ là cái uh, uh, chai rượu mà thư tay mà chú bảo là rượu đểu không? Ờ, quên rồi. À. à. chú này cái được cái tôi nhớ ra rồi. Nhớ Một ngày tôi đọc vài chục cái thư tay, tôi ừ. nhớ thế nào được Yeah. Cũng may đời cho anh chị ấy, à. nhá là tôi cũng nhớ ra rồi. À. Thì tóm lại là anh chị vẫn không hiểu tiếng người chứ gì. Ôi chứ được rồi để tôi thích coi gọi dân phòng đến người ta đưa lên trụ sở. Ấy ấy ấy, pha dừng pha dừng. Cứ bình tĩnh nhá. Cứ bình tĩnh. Mà anh nhắc lại cho chú đừng hạ ngay cái gậy xuống nhá. Đừng chỉ vào mặt anh nhá. Đúng. À, chú cứ bình tĩnh nhá, hết sức bình tĩnh bà. Bà lại đưa cái bùa ra báo ừ. cáo với chú là hôm trước ấy à. cái thư chủ tịch phường không xong ừ. hôm nay chị có cái thư từ cấp lãnh đạo trên thành phố cao hơn gửi chú à, <laughs> tôi nói cho bà và cho cả ông biết nhá à, à. à tôi làm trật tự viên này gần chục năm nay rồi ừ. công việc của tôi chịu nhiều áp lực tôi quen rồi nhá ừ. đừng mang thành phố tới đây mà dọa tôi bỏ ngay kiểu đây ôi giời à. ơi ôi giời ơi găm nó thành biến thế nào hay đọc cho cẩn thận đi đã Này Dám chú quát đọc nạt cho à? cẩn thận đi đã Chú à, cứ đọc đi đã nhá à, Rồi chú hãy quát nạt nhá Đừng có mà tinh vi nhá Tinh vi nhá Tinh đọc vi đây. còn vi tính nhá À <laughs> Thịnh à ừ. Nào đấy à, Chưa đọc. nghe ông nào cứ là thịnh À, à thế chưa nghe ông thịnh gì ừ. À <laughs> Thế, thế, thế đúng ngành dọc mà không hề biết Được, dạ. Được rồi, đọc đi Đừng cứ để cho chú ấy đọc Nguyễn Văn Thịnh ừ. Chết rồi à, bác thịnh ở trên rồi ờ, à, thế đã à, à, đã thấy à, ổn chưa ổn chưa thì um, <laughs> mình xin lỗi nhá thế ờ, hai vợ chồng là thế nào bác thịnh ấy nhỉ à này xin giới thiệu với bác nhé bác thịnh là vợ tôi phải gọi bằng bác chẳng nghĩa là bác thịnh vợ ông lại gọi bằng chú thế tôi bảo gọi là bằng bác à, sao không quen. nói luôn là cháu bác thịnh còn lòng vòng đi lên chủ tịch phường làm gì cho nó hiểu lầm nhau ra khổ quá như nó đơn giản tôi nghĩ đây nó là cấp phường ừ. nên không dám làm kinh động đến bác tôi trên thành ừ. phố à. thế nhưng vì cái thư tay của bác chủ tịch phường nó không xong ừ. chính vì thế tôi mới nhờ cậy đến họ hàng Ê, ừ. không đủ sức đâu. Ừ. Ừ. ừ. thôi thôi thôi thôi, À. anh chị cứ đùa thế à, ừ. à, chị chị cho em hỏi bác thịnh có khỏe không ạ thôi này còn lâu mới chết à. nha Ê, bác nhá, bác thịnh tôi nhá Vẫn cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày luôn Thậm chí nhá, hít à. xà đơn liên tục à. Hít cả xà đơn Tuổi cao như bác mà vẫn còn kéo cả xà đơn à, à. Vẫn hít Thế thì người bác còn dài và còn cao lắm ừ. Chứng tỏ thì bác còn được lên cao nữa Đúng rồi ơi. nói Chết đúng. thật thì à. quá, chết thật, chết thật ừ, Sao lại chết? Hả? Chết là chết thế nào? Đấy là em quen mồm thôi chị ạ Chứ còn bác Thịnh của ta thì còn sống trường tồn mãi với thời gian đúng bác sẽ còn lên cao mãi để chúng cháu được nhờ dạ, vâng rồi thầy ơi vâng. dạ, vâng. tóm lại bây giờ như nào thế tóm lại là thế này nhá à. em sẽ sắp xếp cho anh chị một cái chỗ ngồi ừ. nó là đẹp nhất ừ. nó là thiên thời địa lợi nhân hòa à. anh chị sẽ ngồi được ở một cái vỉa hè đẹp nhất trong tất cả những cái vỉa hè ở phường mình à, à. vâng, anh chỉ sẽ được quá. ngồi trong cái vỉa hè là trung tâm của tất cả những cái vỉa hè được, quá không được. những vậy phong thủy nó còn hữu tình ừ. À? đằng trước nó sẽ là hồ để không tạo được, cảm giác này này này không, tôi đề nghị cho hồ ra đằng sau vâng vâng vâng, vâng đằng em... trước có hồ thì tôi bán hàng cho cho, cho cá vâng em, vâng chuyển vâng, ngay vâng, vâng, hồ ra đằng vâng sau. ạ em, em sẽ di rời hồ ra đằng sau ạ rồi, à, rồi, vâng. à, đấy em cũng nhiệt tình giúp anh chị như thế ừ. Thế nên là <laughs> thôi thì Sao? anh chị cho em xin được nói nhỏ một lời thôi à. Cứ nói to thoải mái. To, thoải Ở đây có ai đâu mà phải nói nhỏ. Nói to. Này chị ạ. Sao khóc? Em làm trật tự gần chục năm nay rồi. Ừ. ừ. Cứ đứng đường hút bụi mãi rồi. Ừ. ừ. Chị biết không? Sao? Anh biết không? Ừ. Trong đội em có người đã chuyển công tác ừ. con người đã có chỗ đứng trong công việc ừ. thế mà còn mỗi một mình em đứng lại nhìn mọi người thăng tiến ừ. ừ. thế nên là anh ơi ừ. anh chị ừ. viết viết viết cho em vài dòng nho nhỏ thôi ừ. để em có cái cớ em lên em gặp bác thịnh để bác thịnh cho em thăng Ôi, thế tại sao chú trẻ thế này mà chú đã chán sống à không ạ khăng là, lên nhé, là, là lên trước ạ vâng à. Vậy em cũng chấp nhận cuộc đời em là đứng đường hút bụi ừ. nhưng thôi cho em hút bụi ở trên quận sướng hơn là hút bụi ở dưới phường ạ à. Ừ. rồi nhá <laughs> cho cho giúp em nhá có giấy bút ở đây <laughs> này tôi lại cứ tưởng là chỉ có thư ở trên dội xuống chứ à. ai ừ. ngờ lại có cả thư từ dưới dội lên này. Ôi không chị ơi thư ở trên dội xuống thư ở dưới nó bò lên chứ à. à chị ơi ở đâu có xin xỏ ở đâu có nhờ và ở đâu có quen biết là có thư tay cả đấy ạ à. thôi, thôi thôi thế anh hoặc chị à, tôi bày chữ nhé anh ấy cứ bình tĩnh bình tĩnh để tôi giải thích đã này cái thư mà nó ở trên nó dội xuống ấy thì nó ừ. dễ mà thư ở dưới nó bò lên thì vô cùng khó hơi khó đấy có, có cái gì đâu mà khó hả anh có cái gì đâu mà khó đơn giản nữa mà anh sao lại không khó dạ. thế tôi hỏi cậu nhá dạ, dạ. bây giờ ví dụ như là là là ở cái khách sạn 11 tầng ừ. mà không may nó mất điện Vâng. Mất cầu thang máy. Vâng. Thế thì uh, cậu bảo ở trên 11 tầng anh đi xuống vất vả hơn hay ở dưới này leo lên. À, Nào. Trả lời đi. Ở dưới leo lên vất vả hơn chứ. có ờ, Thế đấy, ở dưới nó ngỏ lên nó mới vất vả, nó mới mệt cho nên <laughs> mệt nên, cho nên phải hết sức bình tĩnh. Đấy. Nó phải nó gọi là củ từ. Tôi hỏi tôi, <laughs> tôi, tôi, tôi hỏi cậu nha, thôi tôi hỏi trong cuộc sống này ấy, ừ. nó quan trọng nhất nó là cái gì cậu nhỉ? là cái tình ờ. đúng rồi cái... sống nó phải có tình với nhau ờ. Ờ. ờ. cái tình đúng rồi ừ. giống như là <laughs> cái tình ờ, tôi là... Dạ. có cái chân giò thì ờ, cậu thì... có cái giày nhỏ à, vâng, em ờ ngay chai rượu ra ờ. à, nhầm dạ vâng. đâu đây <laughs> rượu phải có một tí vâng ờ. nó... chị, chị em em em gửi chị rượu của em ừ. này, này vâng. rượu này là rượu thật hay là nước lã nhỉ cẩn thận là rượu rổm đấy không không à. rượu này là rượu rượu tây đấy rượu à. xịn đấy sao rượu tây rượu này em cũng kiểm tra rồi đứa khác đến nó cũng nộp cho em bởi vì em cũng có cái chân giò mà à, à? anh, anh chị xem đấy, đấy, đấy, giúp, giúp giúp em ngay đấy nhá. nó cũng là cái vòng tuần hoàn đấy mà <laughs> dạ, vâng à, à, kia à, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu rồi gì à, vâng, cái cái việc này thì để vợ chồng chị xem xét đã kiểm tra kiểm tra đã nào nào nào các chú ơi các chú ơi các chú đưa đưa đưa chị cái bàn ra đây nào ờ, đưa cái bàn ra đây cho chị nào ờ. ôi giời ơi nào các chú đâu mang bàn ghế vào đây cẩn thận nồi nước dùng đổ bây giờ mang bay bay bay ra đây chạm, chạm vào cái, cửa khóa lùi ra lùi lùi lùi lùi ở ờ, đây đây đây, đây, đây. xếp thành hai hàng cho chị nha cho nó oai chị bán phở đây đóng vào khóa bây giờ này bà bà bà ở đâu ra đây bà cứ rất à. thiên nhiên mang bàn tới đây bắn phở đấy ờ. à, bà, bà, bà không coi ai ra gì à. rất thiên nhiên thế bà tên là liên à à, à. à. à chú cái gì chú là trật tự ở đây à ừ à. quen bà à. chị là chị là chị phúc Phúc, Phúc à, ấy. Ờ, chị ở tổ 22 ờ. Ừ. À đây đây Mới gặp chị đây. lần đầu ờ, Đây đây đây chị chị có cái thư tay này gửi cho chú trời ơi Sao ai cũng có thư tay thế này hả trời Bây giờ là bác là ừ. không đọc thư tay nữa mà có thư chân thì bỏ ra cứ động một cái là có thư tay ờ. con ông này lại cháu Đấy, dạ, bà kia thư tay rồi Ê, tóm lại là chị là cháu của ai à, chị chả giấu gì chú chị là cháu của ờ, chú nguyễn văn thịnh làm trưởng phòng dự án thành phố nhá chị vừa về hưu xong chị định ra đây kiếm chút tiền để nuôi các cháu ăn học mà thôi thôi thôi thôi chậm lại chị chị chị vừa bảo là chị là cháu ai ông nguyễn văn thịnh trên thành phố Ờ, thế nào mà là họ hàng nhà bác Thịnh rủ nhau ra vỉa hè kiếm sống hết thế nhỉ? Đâu làm gì có anh? Có mình chị. Đây này, cũng cháu bác Thịnh cái này đây họ hàng à? Đây nhá, cháu, bác Thịnh đây. đây. Họ hàng à? Mà bà này mà tại sao lại bảo là cháu bác Thịnh nhỉ? Này này này này, ông quá. bà bảo là cháu ông Thịnh á. À. à. Này, tôi là cháu ruột ông Thịnh đấy nhá. Bao nhiêu năm nay làm gì có cháu nào như hai vợ chồng ông bà? Cháu à? ruột mà nó to à? Bà cháu ruột thế này. Này này này, tôi nói cho bà biết nhá, cháu ruột cái chưa to nhá. Chưa. Tôi nhá, còn cháu tim gan Rồi vơ vẩn hơn ruột luôn Này này sao nhá Tôi nói cho vớ ba vớ bẩn này lạ hoắc đi cẩn thận nhá à. không bị ông bà lừa đảo đấy hiểu này. chưa này. Ờ. chú ra đây tôi bảo chú cẩn thận không bị con mẹ này nó lừa là, này này tôi nói bảo ai lừa đảo này, ai lừa đảo chị bảo bảo này bảo ai dừng dừng dừng dừng hai đánh một không chột thì què nhá đừng có lấy cái què người nhá, nhá. bây giờ chỉ có một cái vỉa hè như thế này thôi không thể vừa bán phở không thể vừa bán sắn lại vừa chữa khóa được dẹp hết đi để cho tôi bán phở thôi, dẹp thôi. hết đi nhá dẹp hết thôi thôi thôi thôi để tôi để để, để tôi giải quyết xem thế nào đã nói thế nào thôi, vâng, tôi, chú ấy không phải giải quyết gì ừ. bây giờ chú mở thư này ra chú đọc ừ. bút tích chữ ký của ông thịnh nhà tôi vẫn dành dành ra đây không thể nhầm được ừ, chú chú dở ra mà đọc rồi Đọc đi. Ra. Giờ chắc cùng một bác Nguyễn Văn Thịnh mà lại hai chữ viết hai chữ ký là thế nào? Đấy, thấy à, chưa? Không được rồi, không được, không Chứng được. Chứng tỏ bác Thịnh này bác Thịnh đều. Thôi ừ. tóm lại, tóm lại là một trong hai bác Thịnh này có một bác Thịnh giờ. Đúng, Đúng rồi, bác Đây Thịnh nhà bác tôi thịnh là giờ. bác Thịnh xịn luôn. Bác Thịnh bác nhà thịnh. tôi mới là xịn. Nhà tôi mới là xịn. Riêng bác Thịnh nhà tôi là xịn. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi. Để để biết ai ai là xịn, ai là đều. À. Tôi sẽ có một cuộc trách nhiệm, một bài test cái gì tép tép cái này á à? đánh ta không phải nào tép đây là tiếng anh có nghĩa là bài kiểm tra dạ, kiểm tra thì nói kiểm tra là được rồi thế bây giờ là à, ờ anh chị nào trả lời được thì tôi sẽ sắp chỗ mà ngồi rồi đây hỏi đi câu hỏi thứ nhất nhà bác nguyễn văn thịnh ở đâu vợ chồng anh chữa khóa trả lời luôn dạ đơn đi. giản ở đâu? ở đâu bác thịnh vốn dĩ là rất thích ăn rau muống chấm tương cho nên bác đã mua nhà ở phố hàng tương chính xác rồi ơi lòi cái bộ mặt bịp bợm ra rồi nhá này, này ông thịnh nhà tôi nhá ông chuyên muối cà nhá cho nên ông ở phố hàng cà nhá hàng xương Trời ơi, hàng cà hàng xương hàng cà hàng xương nhá hàng cà xương thôi thôi tôi đang hỏi nhà bác thịnh chứ tôi có hỏi sở thích nhà bác thịnh ăn gì đâu ừ. khổ quá thế được rồi tiếp theo là câu hỏi của chị chị hãy cho biết bác thịnh hiện nay đang công tác ở đâu bác thịnh nhà chị nhá bây giờ đang là ở uh, trường phòng dự án ở thành phố nhá à. thôi thôi thôi, thôi, đấy. thôi. Nào, em nói với bác này chính thị là con mụ này dở rồi à. em nói cho bác biết nhá bác thịnh nhà em ấy là làm ở bộ phận cổng điện tử này mà bà có biết cổng điện tử nó là cái gì không à, hả cổng điện tử là gì bà biết không à. là website đấy bà biết không website mới là cái gì không ờ à, website là đầu não của dự án đấy <laughs> Wow. Chú có biết cái cổng điện tử là cái, ờ. cái cổng gì không? Là cái gì ạ? À? Nó là cổng làm toàn bộ bằng inox Bấm à. bằng điện ờ. Chú chỉ cần bấm một phát là cổng tự động ra vào ra vào không cần người mở chốt Chú hiểu chưa? Còn cái website là cái gì? Cái website là cái cổng điện tử Thế còn lại là bác Nguyễn Văn Thịnh này là làm gì? Ông ấy làm bảo vệ <laughs> này, này, ông ấy này. làm bảo vệ ở cổng điện tử mà cái tổ bảo vệ có hai đội một đội là làm ở cổng chính là cổng điện tử đấy thế còn ờ, đội mà làm ở cổng phụ là cổng nó phải chạy ra mở chốt ý là cổng đằng sau <laughs> này này này thôi thôi thôi thôi trùng tên trùng họ đặt, rồi đặt, ông ấy là làm bảo vệ còn ông thịnh nhà tôi là trưởng phòng dự án này <laughs> này anh gì bà đừng có vu oan giáo họa nhá bác thịnh nhà tôi nhá à. làm ở trên thành phố hà nội nhá bác đừng có linh tinh nhá ta linh tinh nhá này tôi nói cho chú biết nhá bây giờ thư từ chú đọc rồi vâng vâng chú giải quyết nhanh lên cho chị nhá vâng vâng một mất một còn đấy chứ chả chơi đâu nhá. Vâng vâng vâng. Cái chuyện này nên hay không nên ảnh hưởng rất lớn vào tương lai của chú vâng, ấy. Vâng dạ vâng chị, không em em hiểu cuộc đời của em chứ chị hiểu không? Em. chú Dạ. Biến. Biến. Anh ơi, em à, bảo này, à, à. sao ban nãy anh ngọt sớt thì chúng em anh bảo là hứa cơ mà hứa gì nhỉ? À, à, à, ừ, dạ. Lúc lúc nãy mình mình cũng nói là hứa. Ừ có cả hẹn nữa, không? À, vâng, cái vỉa hè. Rồi, ờ, ờ, vỉa hè gọi là đẹp nhất trong ờ, các loại vỉa hè. Mình, mình, mình quên mình xin lỗi. À, à, này này, cái chai rượu mình vừa đưa đâu nhỉ? Chai rượu mình ừ, vừa ừ. đưa. Ừ. Mình vừa đưa tớ giấu đây rồi. Đâu đâu đâu đâu. Đây đây. Đưa đây. May quá, xít mất. Thôi nhá. Chốt hạ một câu cuối cùng nhá. Biến nhá có biến không tất cả anh em dân phòng chuẩn bị làm nhiệm vụ chạy chạy chạy chạy chạy bà ôi thôi ôi thôi ôi thôi ôi thôi ôi thôi này quá này điên trời ơi này khi nào mà bác thịnh làm ở cổng điện tử lên trưởng phòng thì anh quay lại đây nhá trời ơi tình tướng mở cổng điện tử tình tướng chị à bây giờ bây giờ chị dọn bàn lên cho ăn hàng nhá vâng vâng em nhá. chị yên tâm rồi chị cứ thoải mái Chị cứ bán vô tư, chị cứ ngồi đến lúc nào mà chị cảm thấy mệt mỏi thì thôi ừ, nhá. Rồi. Em nhiệt tình giúp chị nhá. <laughs> ừ. Thế nhưng mà Cái gì đấy? thương em một cái. Em em xin chị, chị viết cho em vài chữ giới thiệu em lên gặp bác Thịnh Để làm gì đấy? Để em nói chuyện với bác xem bác cất nhắc em lên trên chứ không thì à cân nhắc em này ừ. làm to hơn đi ừ. chứ nhá chuyện, nhỏ chuyện nhỏ chị chỉ giúp em nhé rồi ừ. nhưng mà này vào cái chỗ kín kín ấy chị viết cho mấy chữ chứ đứng ở đây lộ lắm vâng vâng vâng nhá. vâng vâng ờ, ờ, ừ. này chúng mày đâu chuẩn bị cái nồi nước dùng vào đây nhá em ơi mang mang bạn vào đây mà bày đi em ơi ờ, vâng. chị đi cẩn thận nhá ờ. ôi cẩn thận chị ơi cẩn thận ngã chị ơi ơi ơi ơi rồi này vợ chồng ở kia tại sao lại vẫn ở đấy à